ơi giời ơi nào tiếp tục sửa máy tính thôi Uầy, nhiều đơn thế Này sửa làm sao xuể ram đã về ổ cứng à, mình đặt bao giờ nhỉ nó đặt nhiều ram thế từ từ sao có level 4 thế này nhầm địa chỉ à không có đánh lên level 7 rồi mà từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ load game load game load game Sao lại có Ô Chết con mẹ ơi sao lại Lưu từ năm ở đây 17 tháng 10 2021 Ao tu lưu Không có đánh lên level 7 rồi mà Mẹ on game Không lưu cho mình à Chết con đi mẹ rồi thử thử thử thử thoát ra vào lại nào sao lốt kiểu gì mà lại chết rồi lấy data từ đâu đây bây giờ chỉnh lại lấy lấy lấy data từ máy kiểu gì nhở Hoạt Ánh lên level 7 mà. Lưu nó nó không lưu thành công à? Mẹ sư nó. ơi ơi ơi. Bây phải cày lại thế thì mẹ nghỉ. Nhớ hôm qua chuyên buổi chiều đánh lên level 7 rồi mà nhỉ? Sắp lên level 8 sắp mở được cái bàn bàn mới rồi. Thế đéo nào Đéo lưu rồi Mọi người ơi thôi Nghỉ game nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ Rồi chơi lại từ level 4 nữa thì Ăn cứt Nghỉ game này nhá Kết thúc nhá Đẹp thế nhỉ